đến giờ này là dân tình vẫn đang rất đông các anh chị đang chờ đang chờ cho Nhất Nam phải trả lời hết hầu như là khách hàng không ai chịu về cả phải có cả lực lượng gọi là an ninh của thành phố gọi là đến để mà giữ can thiệp yên lặng xe là chất khắp nơi thích ở trong này đang chờ gọi là câu trả lời từ Hoàng Nhất Nam mà đến giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời nào cả

Lên đi. Lên lên lên. con đỏ. Anh em nó ngồi khó ngỏ. Nằm cua cân thì có có ngỏ ngồi khó làm mà làm nó ngỏ thoát. Có bay lên trời lắm. Chờ đúng không? Ông kia xếp đúng không à chờ. đúng không? Chờ luôn. Chờ đi theo đó. đó rồi đi một bước là mình đi nhiều ngàn bước con nói thì ông đó có thằng ông ấy nó không đúng rồi một tấn nơi luôn không bước là mình đi hai bước gì đó gì đó không không không đó cái rờ của tao mấy công an nhớ không đây có tòa nhà mà đây lắm đi Việt Nam mà thuê ở đây được nè đó đây Việt Nam tôi cũng giữ lại luôn Hãy giờ này anh em đã nhất trí cho ông thời tiếng hồ rồi thì cứ cho trừ dựng nhân sự đúng không mình con người đâu mà giải dám dựng người lị không có mà vấn đề là không có dân chúng tôi chúng tôi và bây giờ là chúng tôi chắc chiêu nộp 95 phần trăm rồi bây giờ là là à, hai lô là một à, bảy trăm mấy tám trăm mấy đó à, gần một tỷ mà bây giờ là đang vay mượn tiền nợ đòi ngân hàng đòi đó, à, mà tiền tiền chắc chiêu từng đồng một vay mượn để mà mua đất cho công bây giờ cái hệ lụy biết bao nhiêu gia đình đó, biết bao nhiêu gia đình quan, quan trọng là cái hệ lụy tôi nói với anh thế mà không phải là mai bây giờ mà bốn năm tháng rồi cũng tôi theo đuổi các ông hội chúng ta đây bây giờ chụp được cái ông chủ tịch ông thị đó à? ông tâm đó chứ còn ông hào hào nó đưa cho đưa trong hào không đó cho nên là cũng đề nghị cái chỗ à, phóng viên phóng đồ là cũng như thế nào đó thì giúp cái dân nghèo chúng tôi chứ bây giờ là cũng hết cách rồi giờ hết cách rồi giờ ra đường cùng rồi đấy giờ rất đường cùng rồi à, cho nên là chúng tôi thấy như thế là, là rất là bao biết bao nhiêu cái hoàn cảnh của gia đình mà thấy tôi thấy rất là đau khổ à, đây là hôm nay mà chúng tôi ông ông tâm vẫn không giải quyết là chúng tôi quyết ở lại đây biết luôn hầu nào dưới quyết xong chúng tôi về thế thôi chứ còn bây giờ không có cho thời gian nữa không bắn ơi cô cô đấy Dạ, giúp đỡ ờ, dân nhà ờ, tôi ờ, tôi bán hai cái nhà một đồng tiền tôi mời con cái nữa là tôi mua cái chỗ trên nữa tôi đi mua lại của họ nữa chính là tầm ba trăm người là thành tỷ mấy luôn bây giờ chưa nghe nữa của đất thì tôi cũng biết lấy nhà mua cho con anh anh giúp đỡ cô cô tên chị dạ dạ hồi tin dạ thành ra là như như coi như nhà thưởng theo như thế mày đó mình tưởng là năm như là có đất thành đó là cũng mừng bây giờ chứ đất đai chứ cũng nghe chứ chân luôn thành đá là chứ gái mình nghe nói đi sờ quả đi chứ mẹ anh rồi đến nơi ngoại dân giúp đỡ dân cho và cho có đất có giờ quốc gia thôi bao nhiêu thì nhà tôi làm đời chưa đổ vô đấy đấy bây giờ đi đi mẹ anh can thiệp dân cho rồi nghiệp nghiệp bạn họ hỏi cái bác nó là tên chi vậy? bay đi mượn họ có đi giờ có mà ra mình đi phải bị gạt mình đưa đi sợ quá đi anh anh làm đang mẹ anh làm đang giúp đỡ cháu rồi con đất tôi ra con thử cho con mình đang đấy tôi phải đi buôn đi bán như mốt không mua chưa, tôi đi buôn đi bán không biết gì mua không biết gì trơn luôn tên gì con bắt con đi cô tên gì hồ tin hồ thị tinh dạ anh làm đang giúp đỡ giúp đỡ họ hỏi cái quát nó tay chè nãy nãy quen lấy tay bác đi đây đây bác đang ngồi Hồ Quốc Việt Hồ Quốc Việt à để ghi cái cái số cho Thank có đầy đủ rút túi đi không sao là tới lại đây chào nhưng mà có những người đó là số tiền đang dùng vào câu 478 tỷ đang sử dụng vào mục đích gì ở đâu làm gì và vấn đề thứ hai nữa là mình muốn cơ quan chức năng vào cuộc phong tỏa tài khoản dừng hết tất cả những dự án của bên à, Hoàng Nhất Nam đang uh, rao bán và cái thứ ba nữa là cấm đi khỏi nơi cư trú như vậy thì mới bảo đảm được là số tiền của bà con mới còn được anh thích anh có thể chia sẻ với cái, cái, cái trường hợp của anh thế nào trường hợp của mình thì coi như là mình thì cũng bị mà ờ, kiếm được cái ờ, mình là công nhân mới uh, lấy vợ sinh con thôi mình muốn có một cái chỗ mảnh đất để gọi là an cư lạc nghiệp thì mình mua lại cái mảnh đất ở trong dự do dự án Hoàng Nhất Nam phân phối nhưng mà bây giờ là Hoàng Nhất Nam là đã trễ hạn là ba bốn tháng rồi vẫn không ra sổ vẫn không có câu trả lời thỏa đáng thì bây giờ mình cầm cái hợp đồng đó đi qua Bách Đạt thì không có căn cứ cơ sở nào nói được với người ta bởi vì hợp đồng này là do Nhất Nam tạo giả làm giả ra để lừa đảo khách hàng hoàn toàn bên chủ đầu tư không biết đó vì vậy bây giờ chúng tôi là yêu cầu mong muốn là coi như công Tâm phải trả lời thỏa đáng về vấn đề này bao giờ ra sổ còn nếu không ra sổ được thì phải đền bù cho khách hàng ra sao yêu cầu phải có được văn bản ngay trong tối nay anh xin lỗi anh tên gì dạ em tên vũ à nguyễn đức tuấn vũ anh trụ ờ, chú rồi mình trú ở hòa minh liên triệu ừ rất đơn giản là tất cả khách mua là cũng chỉ cần một yêu cầu là có câu trả lời chính thức từ Hoàng Nhất Nam và trả lời rất điểm là khi nào sẽ là ra sổ được cho gọi là quý vị khách hàng đã đầu tư các cái dự án của Hoàng Nhất Nam. Nhưng mà cũng có cái lý mà ra đây các anh chị trước đây văn phòng nằm đường Chín nhưng bây giờ là mới chuyển lên trong tòa nhà trực thăng ở ngay vào sân bay khó khăn rồi anh hàng ngày mai cho đầu sẽ đi qua đó đấy là phải có cam kết đúng rồi không có chuyện tới chuyện tới người nào có trách nhiệm và nói như thế nào đó đi âm lại hết ờ, và và cuối cùng là khi mà ký vô biên bản nói chung là tôi mở đường gai như thế là bạn không thực hiện được nữa không là dạ, tôi em không nói là vấn đề không thực hiện nhưng mà cái thời gian thì tại trường mà chị nó nói như thế nhưng mà gì vậy thì cam kết đi anh cam kết mà anh làm sao mà anh có đặt chữ của người đại diện ở đây và anh cam kết mà đứng ở đây có công an có nhiều người người ta xác nhận ngày mai ngày mai mình tất cả tôi tu hết tôi cho chứ qua học tháng năm rồi tôi à, đang đây tất cả đây cái sự một không phải phải hiểu được cái điều đó chứ mà anh là người bốn tháng rồi nhưng mà sáng ngày mai anh qua bắt nạt đúng không tôi đã cắt hợp đồng với họ nhất nam tôi không làm việc với họ nhất nam nữa đúng. thì chúng tôi đi đâu đây tin về đây anh vẫn nghĩ tới cái điều đó anh chứ anh nói như thế chẳng khác gì anh khoảng bình kéo dài thời gian ra làm chúng tôi mệt mỏi thêm cái gì không mệt mỏi mà không biết ở đâu để mà tìm tới nữa cho được đừng nãy giờ rưỡi tôi mới tới đây nữa chứ đâu phải được thông minh giống như mấy anh mà còn cãi nói chung là tôi là tạo điều kiện cho anh rất là nhiều đưa ra rất là nhiều phương án mà cái gì anh cũng trì hoãn cả cái gì cũng ừ, kéo dài thời gian ra ba giờ từ bên mỹ ở đâu đó người ta cũng đưa đi hoặc là đặt mặt năm mười phút sao đâu có cần chia sẻ là đặt mặt nữa đâu điện đây điện ra anh cứ điện đây nó liền bắt đặt qua để cần bắt đặt cái đại diện này bây giờ tí cái hợp đồng này hợp nhất năm bằng giao con bắt đặt này đó những chủ đầu tư mua này rồi chúng tôi ký vô là thành ra biết bắt đặt hoặc là bắt đặt đó à hồi nhất năm á bây giờ như sáu ngày chờ anh đem đi anh ngủ tôi thức thấy sáu ngày đi qua lên rồi đến đây thằng bắt đẳng nó không bây giờ tôi đã thủy hợp đồng hồi nhất năm cách đây nửa năm rồi tôi không biết nữa rồi thêm cái, cái, cái chủ đại diện vô chủ đầu tư vô nữa là được thôi chỉ đơn giản thôi mà anh còn nó làm không được thì nghĩa ra anh nói chứ tôi sẽ vay tiền đó nào tôi nói tiền với anh đó tôi thế nhà thế để cái đi nằm quần nhưng mà tôi nói là còn cái vấn đề khúc mắc là liệu có bàn giao đủ hợp đồng nữa không nữa kìa đây là cũng con nít còn rủi ro nữa đó cho nên mà ký là phải khách hàng tới ký từng người một không phải là có động chuyển giao sốt người nọ sốt người kia nữa ai không lái nguyên cục nó phức tạp ra nữa mà trong khi mà chúng ta lại giấu giếm không có nguyên cục khách hàng nữa với triệu ra sổ mà mấy giờ mấy anh cũng chưa biết nói được nói được ngày mua ra sổ mà đã trễ 4 tháng rồi cái tuần đã từng mua đất của đất xanh đó không trễ 6 tháng ký hợp đồng vô 6 tháng vay 6 tháng cấp sổ cho tôi đâu có phải là họ nói họ không có cho đâu vẫn biết là mang không vẫn có trở ngại nhưng mà trở ngại phải có lời hứa danh dự cái này là hứa cũng không có danh dự cũng không có, cam kết cái cam kết cũng không thấy luôn cái đi quanh quanh quanh chẳng biết họ một tiền nhiều lần á tôi đi họp đó họ thấy rõ ràng tôi đâu có nói gì đâu nhưng mà tôi vẫn biết làm ăn thì rõ ràng không có trẻ mãi nhưng mà trẻ mình phải có lời hứa như trừ tôi thiếu nợ ai nè à, tới à, cho cô hạng nè ngày nói tháng nói cô trả đến giờ này dân tình vẫn đang rất đông các anh chị đang chờ đang chờ cho Nhất Nam phải trả lời hết hầu như là khách hàng không ai chịu về cả phải có cả lực lượng gọi là an ninh của thành phố gọi là đến để mà giữ can thiệp yên lặng xe là chất khắp nơi anh chị khách hàng là đến giờ này là tám giờ chín giờ rồi không chịu rồi người ta là liệt thích ở trong này đang chờ gọi là câu trả lời từ Hoàng Nhất Nam mà đến giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời nào cả

đó đâu nó mình nộp thôi